Ui, bom ba Blink ạ. Theo anh em một cần là vứt bất bít đi cho Doom mà không. Kìa, con bom ba kìa ngộ không? Ngộ không? Bom ba với chúng tôi, ngộ không hai đấm chết bom ba. Ồ, ồ, làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Như nào? Như nào? Anh ơi, anh livestream lâu chưa? Em bây giờ mới vào. Rồi ok, chào uh, Lâu Ăn nhá. Thì uh, trả lời cái câu hỏi của em thì ừ, anh ờ, cũng mới livestream thôi. Uh, sương sương được khoảng 4 tiếng rồi. Ừ, mới, mới. Thế anh em không nhận được thông báo trên YouTube à? Giờ này người ta 2 giờ rồi còn hỏi là là là lâu livestream lâu chưa? Đến cái giờ mà người ta sắp kết thúc livestream rồi mà vào bây giờ mà hỏi Xong rồi bảo nghỉ thì lại bảo livestream ít thế Lại chuyển vào chuông rồi Lại chuyển vào chuông Tôi đã nhắc anh em bao nhiêu lần rồi Anh em thích xem tôi livestream Thì anh em hãy ấn vào cái chuông cho tôi nhá Cứ phải để nhắc nhiều Đấy, nói chung là hôm nay chơi Hunter anh em nhé chơi Hunter Trận uh, tiếp theo thì có thể không ra được Tsunami Đấy không có Tsunami Tôi vẫn chơi Hunter Không có Tsunami thì chơi Hunter làm gì hả anh anh có thể không chơi Hunter được không? Không em nhóc Bao lâu không top một rồi ông Thế thì anh em lại nhầm rồi tôi lại phải sâu lịch sử Lịch sử của tôi rồi Lịch sử <laughs> Anh em có tôi sâu lịch sử không? Anh em có tôi sâu lịch sử không? Tôi phải nói thật Tôi mà sâu lịch sử cho anh em xem xong Thì chắc là anh em lại phải trầm trồ Việt bạn Việt có hỏi là thầy Lick tuần cơm rank queen Đúng rồi, của tôi đấy, còn của ai Anh em không biết à Anh em không biết uh, cao rank queen của tôi à Một trong coi như là 10 người à 10 người đầu tiên của Việt Nam lên queen Mà tôi nhớ là hình như là còn ít hơn <laughs> không phải khoe đâu nhá không khoe không khoe 6 human 100k thầy ơi ạ à. ui dã man <laughs> sáu human à ờ, 6 human được được được được tôi phá lệ nhá phá lệ anh em nhá phá lệ uh, sai chủ đề um, một trận <laughs> sáu human à quý lắm ấy nhá tín nhá quý lắm ấy anh chơi đấy chứ còn hôm nay tôi định chơi cả buổi hôm nay livestream tôi chỉ chơi hunter thôi nhá còn anh em bảo là tôi chơi nhiều hunter quá thì anh em còn sự lựa chọn thứ hai đấy chính là chín ép <laughs> nhá chín ép cũng được đùa thể Các anh em mấy cái bộ thông thạo 10 của tôi Anh em không cho chơi cứ bắt chơi linh tinh Chả anh em gì, gì, anh em gì ờ, thương tôi gì cả Chán đời Còn bây giờ thì anh có câu hỏi dành cho Tín này Tín trả lời đi Tín hãy trả lời câu hỏi của anh Đấy là Chơi human đến khi lên được 12 con rồi bán bộ human đi chơi bộ khác có được không? Hay là chúng ta phải chơi 6 human đến cuối game? Nói cho nó chính xác chuyển thì thấy ok nhá tức là lên được 12 con nhá ok nhá đồng ý chơi luôn nhưng mà đồ có vẻ không không ok lắm cho viên ma năng này cho xin viên viên ma năng rau sau ui anh em lại đố thế nào lại toàn đố vào cái bộ thông thạo mới của tôi thôi xong anh em ờ, đố ui sồi ôi anh em đố bộ nào không đố đố vào cái bộ thông trọng 10 thế thì xong rồi xong rồi nha anh em nhá thế xong rồi đấy tôi tuyên bố luôn nhá trận này mà không top một xóa game nhá xóa game luôn đấy, như những gì tôi đã hứa ở những cái trận trước không có uh, không có, có, có, có God Thunder, không có dòng năm tiền nên là không chơi được 9 mét đâu, 9 mét đâu. À, chúng ta có con này này, anh em biết phải làm gì ở đấy. Còn anh em chưa biết phải làm gì thì hồi sau sẽ rõ nhá. Chưa được tiết lộ, chưa thể tiết lộ. Bây giờ mà tiết lộ trước đội hình thì còn gì là hấp dẫn, đúng không anh em? Tôi chưa thể tiết lộ được. Nhưng mà chắc chắn sẽ làm cho anh em bất ngờ. Nhá. Cho xin một con uh, Heaven Bomber dạ. Chúng ta đã có hai con human rồi anh em ơi Thiếu một con nữa thôi Ây da, áp cấp phải bán cái con ấy đi à? Nhịn. Chúng ta nhịn một round vậy. Round này cho thua cũng được, anh em nhá. Nhịn một round anh em ạ. Chuyện này tôi cần ờ, công nghệ mất. thôi nhịn một round hay round thua cũng được nha anh em nhá thua cũng, cũng được thôi thua cũng được gặp hunter chắc thua gặp hunter chắc thua rồi ui nó lại bắn mỗi quả tên lửa một con thì thôi mẹ lại ăn cứt đâu hiểu bắn mỗi con một một quả tên lửa tại sao không phải là ba quả tên lửa và một con nhỉ hay là hai quả tên lửa một con một quả tên lửa và một con khác nhỉ bắn đâu bắn ngu thế có ba hai human thôi ba human thì bán hai con đỏ đi này cho ba human ba human nếu mà có agali thì sẽ thay cái con agali vào là có ba human kết hợp với cả hai cloud và ba mech ở level 6 Bây giờ thằng nào nó chơi Hunter đầu game ấy Khá khỏe Cái con LC của tôi là vẫn chưa có một chút đam nào cả Khó chịu nhở bốn cửa lai này Lucy một chút đam đi Lết game ấy Anh em biết là chơi bộ gì rồi đấy 6 Glacio 6 Glacio 6 Clyde Vô địch đừng để nó đẻ rồi rồi rồi rồi ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ui đéo ăn được cái gì đấy skill chuẩn thế súng gánh thật đầu game khỏe thế ơ kìa bút đỏ Sao không cho tôi con Heaven Bomber nhở Cay thật À không phải Heaven Bomber mà là con gì Sky, Sky Breaker, Sky Breaker Thôi không có bốn đỏ gì cả Tầm này không bốn đỏ À đâu đã được bốn đỏ đâu Thiếu con đấy mà Thôi vứt đi Đủ bộ cái là là là, là thay luôn Không có nhiều mà thậm chí là bây giờ chưa có đủ human đây này anh em này Cần ba human thôi Nhẹ nhàng ba human đi Ô Up cấp Nếu hiểu sao Nguyễn Anh kia vào Cái câu đầu tiên comment là ông chửi ạ Ờ à tự nhiên vào comment dis dis dis cái gì hả anh em dis ai dis cái hay dis trai dis bạn hay dis tôi ô hay cái thằng này vớ vẩn nhở tự nhiên vào xem rồi stream rồi dis ạ à. anh em thấy như thế có được không dis vô tội vạ như thế có được không à dis collect à Ui rồi ôi, dis collect mà ông đã ấn chữ DIS ạ. Anh em em làm của tôi nhá. Rất cảm ơn anh em. <laughs> Sorry tôi có biết đâu tôi thì uh, đang tập trung vào livestream phục vụ anh em nhưng có biết là nó bị disconnect đâu mà tôi nhắc bao nhiêu lần rồi bị disconnect thì ấn F5 đi có thế thôi rồi Round 10 mới đủ 3 human ạ Dã man thật sự Các bạn ép là hộ tôi nhá Cay thật sự ở trong cái con game này đấy chính là tôi không có được một con Heaven Bomber Cay thật sự Ôi thôi, đứng ở đây lại mất không có đam rồi Bài này có vẻ không đánh LC rồi À được, được, được, được, được nhưng mà cho nhiều đá năng lượng thế Nếu có Heaven Bomber lừa thế nhở Lừa thế nhở Up cấp luôn đi Up cấp luôn bán con uh, ờ, là có Heaven Bomber À quên quên quên Chết quên quên Lại sorry anh em nhá Ờ... Uh, gì? Skybreaker Khổ Nhầm Nhầm tí Ui rồi bộ beat khỏe rồi này Cây hai rồi hai con cây hai kìa Ui trời ơi Mày quá rồi Ui có ăn được không? Được Ăn được không? Ơ à. Thua wow. Đây rồi, Dragon Claw các kiểu thôi Mấy cái con chỉ gió bán luôn đi Đùa ra bao nhiêu Heaven Bomber Không ra ở Skybreaker Cay nhờ Thôi bốn cửa lai luôn anh em bỏ đỏ thôi Tay thật sự Không phải Tôi đang nói đến cái con Skybreaker để nó đủ cái bộ mất của tôi Furry Roll anh em có hiểu không Chứ không phải là cái con Zipper lên được hai sao Tôi cần là cần cái con đấy để nó có cái bộ mất em nhầm rồi Anh em đang nghĩ là tôi đang nói sai cái con Zipper gì Để cho nó lên hai sao chứ gì Không phải Tôi có cân con đấy đâu Ui sáu mươi rồi này ừ, Thế thì lại Được của nó luôn Khỏe rồi cho xin tí đam đi mở mở các thứ đi chém lan các thứ đi 30 đam rồi Cố hai cổ like lên 8 nó sẽ có bốn cổ lai thêm một bomber đi Ui, yếu vai đái Ê bạn ơi, mạnh lên tí đi, mạnh mẽ lên thua ấy vẫn đeo con đam nhưng mà thôi không sao thắng rồi rồi có sách là được có sách là được khó quá mấy cái thằng hunter với chúng tôi human độ không độ gì tầm này bị muộn rồi anh em ơi phải ra con già thì nó mới là độ với cả tầm này bị muộn rồi tầm này bị muộn rồi anh em thấy thiếu cái gì không thiếu cái con agali đấy con agali nó mới là con chính anh em truy human không có agali toang agali đâu chưa có độ đâu mà độ toàn một sao phải human hai sao nó mới là độ anh em ơi trận này có thằng chơi human này xin tí đam thì có làm sao hôm Tuấn còn nợ mình 50k game cút tầm à thế à anh em tôi tôi không nhớ đâu nếu mà anh em đòi thì là tôi ờ, tôi sẽ trả nhá tôi không được tôi quỵt của ai cả đừng nói thế không nợ tôi không thấy anh em nói gì nhưng mà tôi còn chưa biết anh em là ai nhá tí nữa inbox cho tôi đây anh em vào đây nhá vãi đái thật Đúng là tôi có nhớ là có một lần là có anh em nào đấy Ở cái cúp tầm thì phải Nhưng mà không thấy anh em vào để tôi trao giải Anh em vào đây nhá Cuối game vào Đấy, để tôi biết đường tôi trao giải Tôi biết anh em là ai đâu Còn ở đây ờ, kênh của tôi thì anh em cũng biết là có rất nhiều cúp tầm dành cho anh em Và anh em có biết đó là cái gì? Gọi là, là, là cái gì? dòng di chuyển của dòng tiền không anh em có biết khái niệm về về về về cái gì nó gọi là gì tài chính không một thứ nó gọi là sự di chuyển của dòng tiền tiền nó luôn liên tục được coi như là di chuyển ở trong túi của những cái anh em ở trong ờ, team của tôi đây anh em nếu mà em chưa biết không thực ra thì không phải là không nói không anh em anh em nhầm rồi không phải là đòi Mà ý tôi nói là anh em nếu mà anh em Muốn nhận giải thì anh em phải liên lạc với tôi chứ Anh em không liên lạc với tôi Xong anh em lại cứ nghĩ là tôi không trả Thì nó lại không phải nhá Mất quan điểm quá Tôi thậm chí là hôm đấy tôi cũng phải hỏi anh em ở trong clan lan, lan của tôi là có biết cái anh em đấy không Nhưng mà thực ra cũng không biết Không ai biết cả thôi thì bây giờ anh em có thể biết được cái địa chỉ để có thể lấy tiền rồi đấy Đấy chính là vào Discord anh em nhá Vào nhanh Ủa sao lại lại bị đít là sao Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, Lốt con già nữa thôi Có cần già không nhỉ? Thực ra cái trận đấu này thì nó không đi về mét anh em ạ Tôi không đi về mết Thực ra nếu cần già làm đâu, chỉ cần đồ thôi đấu này không thấy có có đồ cho cái con LC cho LC hút máu chưa thấy đồ lên 9 là kẹp được vào uh, 6 lai là khỏe thôi chết mẹ nó bớ vào con lila kia ờ cái gì đây insect à insect thì ăn được tôi tưởng là bit bít thì không ăn được nhưng insect thì ăn được Insect thì ăn được Lila vẫn đánh được Lila vẫn sống Lâu rồi không xem ông ơi Hôm nào có game Cho xin một chân là được Ok bạn Ơ nhưng mà vẫn thua này Bọn chó Insect khỏe tê Ui Wow. Ơ nhưng mà thằng này nó xài hết tiền ở 7 Chắc là nó toang thôi Thôi được 50 tiền roll anh em ạ Cứ từ từ Tôi nhớ là có một cái cúp tầm nào đấy mà cũng phải khoảng 3 tuần rồi thì phải Bởi vì thực ra là cái tuần vừa rồi thì cũng một tuần tôi livestream một lần Cái tuần vừa rồi tôi cũng chăm hơn một tí một tuần livestream được ba lần ở trong Youtube <laughs> Thực ra là, là anh em không biết chứ tôi là thực ra là tôi cũng uh, ngoài kênh livestream này tôi còn có 10 10 cái nền tảng khác ở livestream anh em ạ. Đấy không không chỉ có cái nền tảng YouTube ở đâu. Đấy các anh em thì mới biết tôi là cái nền tảng YouTube thôi nên là anh em thấy là uh, cái sự uh, vắng vắng ờ, vắng mặt của tôi trong cái buổi livestream youtube thì nó thường nó hay thường xuyên nhưng mà nếu mà anh em các anh em khoan cứng uh, gọi là là, là là là quen yêu nhau từ kiếp trước ấy thì là cũng biết được là tôi cũng có khá là nhiều các cái nền tảng khác nền tảng khác và tôi livestream uh, mỗi ngày tôi livestream một nền tảng đấy một tuần thì có 7 ngày mỗi uh, một ngày tôi livestream một nền tảng chính vì thế là cái việc anh em gặp tôi một lần trên youtube một tuần nó là cái chuyện bình thường tôi thì tôi lại rất là ưu tiên các anh em uh, trên youtube bởi các anh em tôi rất là là, là, là, là, là yêu thương thân quen chính vì thế nên là tôi rất là ưu tiên cho cái ngày nó gọi là cái ngày chủ nhật cái ngày thứ bảy là những cái ngày mà tôi uh, uh, dành cho các anh em youtube những anh em hết mực yêu thương tôi và tôi cũng hết mực yêu thương anh em nên là cái ngày chủ nhật và thứ bảy thường là tôi sẽ livestream trên youtube anh em sẽ gặp tôi ở trên youtube nhiều hơn có những cái lời tạt ưu mạnh mẹ rồi Cái gì đây Gặp mấy cái thằng này chắc không có sách mất Mẹ Đéo hiểu Ơ kìa có thắng được không Không thắng được Rồi rồi rồi rồi rồi Ây ôi, già rồi Rồi, cút cút Thắng rồi Lên 9 anh em ạ, lên 9 mới có ấy Ủa, có một viên ngọc nữa đâu rồi à? Lên 9 mới đủ 6 cờ like anh em ạ Nhưng mà tầm này cái bọn Lai ờ, gặp mấy cái thằng God Lai ờ, là yếu ấy nhá Không có đồ này Cái con này của tôi nó lại không có đồ mới cay chứ lại, Có dao cũng không có dao luôn Chả ghép được cái mẹ gì Mà nhìn lại thì tôi đang đánh chuỗi thua Human đánh chuỗi thua đéo có sách đây này Roda roda roda roda roda Roll nhẹ lấy hai sao đã Không lấy được một cái món đồ gì Mới cay chứ này Lấy búa đấy Lấy búa lấy giáp đi Cay thật sự Không có lăm rồng anh em ạ Chuyện này không có lăm rồng Ui gặp cái bọn cờ lai này thì nó khỏe rồi Gặp thằng cờ lai này thì thua rồi Hay quá đẩy ra bạn ơi Ui rồi đẩy ra lại còn lao vào Đã ra được rồi lại còn lao vào làm gì Xuất ra ngoài chứ Rút ra kịp rồi lại cho vào Đùa Thể Human chậm tháng hai vạch rồi Buồn anh em ơi Áp cấp bằng sách rồi tầm này rôn á lắp đồ các thứ đi đồ hơi khèo nhá trận này đồ khèo vãi thằng insect này nhìn cái chuối của nó kia Ui à. sáu glacier sáu clay anh em ơi tất nhiên là chúng ta có thể không chơi sáu clay nữa mà chúng ta chơi 6 Glacier với cái gì tôi cũng ờ, có thể mường tượng ra rồi đấy Anh em cứ đợi tôi nhá, một cái que thôi Chỉ cần một cái que thôi, không cần nhiều đâu Cho xin đúng một cái que thôi Hãy cho tôi xin đúng một cái que Ui rồi ôi, đây rồi nhưng mà cần cái que vẫn cần cái que 6 Glacio 6 bit Được Anh em thấy được không? 6 Glacio 6 bit cho tôi Tuyệt vời Anh em ạ 6 Glacio 6 bit cho tôi còn nếu không có 6 bit thì chúng ta có thể chơi cái khác cũng được yên tâm chơi được ra gấu rồi mới chuyển 6 bit anh em ạ cứ bình tĩnh ra gấu rồi mới chuyển 6 bit nhá còn không thôi hay quá ui kìa đừng để cái bọn hunter ghẻ nó ăn 6 lai Thực ra sorry anh em là không ghẻ nhá Không ghẻ, không ghẻ, không ghẻ Không hề ghẻ Mạnh đấy, không ghẻ đâu Hôm nay chủ đề đó là, là, là 24 lên 10 nhá anh em nhá 24 lên 10 Chơi bộ này là 24 lên 10 anh em ạ 24 lên 10 là lên 11 được luôn Xong rồi chúng ta kẹp cái gì vào Kẹp Glacio Hay kẹp rồng Có nên mua cái con rồng này không nhở Tự nhiên là bị uh, mất mất một tiền đấy Mất một tiền kẹp hai con rồng này vào cũng được này Đúng không Kẹp hai con rồng vào này Ui insect anh em ạ Thôi round này không ăn được rồi Ơ ờ, round này round 24 à Round này 24 mà Tại sao tôi lại không nhớ ra nhở Round này 24 rồi này Ui gặp bọn insect này Sida thế Ui, xe này xì đá quá Thế thôi 26 lên 10 vậy Đây rồi Cơ hội để tôn ngộ không 2 sao rồi anh em ơi 26 lên 10 nhá Ngoài Youtube ra anh còn livestream uh, đâu lứa anh ơi Thì uh, anh em uh, anh em chắc là cũng không lạ gì youtube đúng không youtube thì quá là coi như là phổ biến rồi nền tảng video phổ biến nhất của việt nam hiện nay đúng không nhưng mà anh em có biết nền tảng uh, uh, tiktok không anh em có biết tiktok không ừ. đấy đấy là một trong những cái nền tảng khác nhá anh em nhá một trong những cái nền tảng mà ưa thích của tôi livestream của tôi TikTok nha anh em nhá Một trong những cái uh, nền tảng từ nhà phát triển ở bên Trung Quốc Mới uh, du nhập vào Việt Nam được khoảng 2 năm nay Nhưng mà khá phát triển trong cái mùa Covid Đeo có que, cay nhỏ Phải ghép một set à Đùa đây này có gấu này hay là chơi uh, beat nhỉ Lên 10, xong lên 11 luôn, 12 luôn anh em ơi Nói nhiều lắm À đây, que đây này, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây, que đây đấy quay đây bờ linh bờ linh bờ linh ba dòng ba dòng ba dòng ba dòng ba dòng ba dòng ừ. ngoài ra thì cũng có cả tinder này ừ, anh em có biết biết tinder không tinder không biết không tí nữa cho cái kiếm gãy ghép cái uh, chém critical à khỏe lắm rồi tầm này khỏe lắm rồi lên 12 là chắc rồi không có nhiều 6 bit mà 6 glacier chắc tất cả phải quỳ tất cả phải quỳ xuống luôn ấy Hứa nào nữa thôi đàn Mách mẹ anh luôn Về Tôi mới đọc cho anh em hai nền tảng rồi đúng không? Đó. Thực ra thì cũng có nhiều những cái nền tảng khác nhưng mà tôi tiện tiện tôi không không, không tiện nói ở đây nha anh em nhá. Có nhiều nền tảng lắm. Tôi là một streamer rất là, là yêu nghề. Ui. Gặp thằng này chắc thua mất. Thằng này thằng Goblin có vẻ rất là khỏe ở đây Goblin kẹp uh, ờ, TB à ô oh, kinh đấy kinh kinh kinh kinh, kinh. Vẫn không ăn được Ồ úi rồi Thôi được nếu mà anh em muốn tôi gợi ý thì tôi sẽ gợi ý cho anh em cái nền tảng đấy Nó có một cái chữ X ở đầu nhá Có một cái chữ X ở đầu Cái chữ X chữ x ở đầu đầu đầu cái tên trang web nha anh em nhá chữ x ở đầu và chữ cuối cùng là có chữ ô nhá chữ ô ở cuối cùng đấy anh em tự tự tự tự anh em tự tự tự tự tự tự, tự tìm hiểu ngoài ra thì cũng có một uh, trang stream cũng khá nổi tiếng ở trong cái giới streamer mà ai biết tôi ở trong cái cái cái cái cái, cái liên tảng đấy cái chữ ờ, chữ p ở đầu nha anh em nhá chữ p ở đầu chữ thứ hai nó là cái chữ uh, O chữ O là chữ thứ hai chữ thứ ba là chữ R đấy còn các cái chữ tiếp theo anh em lại phải tự đoán rồi Ui <laughs> thôi chết mẹ Vẫn thắng Ui không thắng được rồi Này thua rồi Phải quá phải quá Nó cướp được cái gì Nó không cướp rồi Cướp cái con kia Rồi xong Nhiều phải hai rau hai rau quái ba rau quái nữa mới được nhở có lên đập trứng cho già không nhở hay thôi giữ quả trứng này già đập làm đeo rồi nói thật tầm này thôi bốn glacier cho vào luôn Đeo cần rồng Đeo cần rồng nữa anh em ạ Rone Kiếm Glacio Ra sắp bán rồi Ơ nhưng mà bây giờ đéo thắng được ấy Bây giờ thua này Bây giờ đánh kiểu gì thắng được bọn này cơ chém chết nó ôi ừ, được rồi được rồi, được rồi. ra quái lửa đủ đúng không phải không đủ chưa nhở đủ sách chưa nhở đúng ra quái là đủ rồi này chúng ta bán đi chúng ta chuẩn bị ấy thôi đấy bán con già đi này bán con ờ, đây đây đây đây Ủa. ui kệ nó đây đi rồi ừ đây rồi đây luôn ô oh. ô oh. được quá nhỏ 6 Glacier trước 6 Glacier 6 Glacier trước này Xong bán ra đi này Đéo rồng Ôi rồi Ui Tụ ra luôn anh em ạ Vãi đái thật Tự ra luôn mới kinh như này Rồi bạn này Cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút Cút nhanh cút khẩn Bốn Glacier à Lăm à? Thiếu con gì nhỉ? Deflector Thiếu Deflector Ôi nhưng mà vẫn không ăn được thằng này đâu Không ăn được thằng này Luôn Nhiều ăn đường này Mất nhiều máu phết Đủ 6 bit luôn Đủ 6 bit luôn Bán Clay thôi 6 bit Ui chết mẹ, chưa kịp gấp đồ Chưa kịp gấp đồ, chưa kịp gấp đồ, chưa kịp gấp đồ, chưa kịp gấp đồ, chưa kịp gấp đồ Ui mẹ chết nhanh thế, chết nhanh thế, chết nhanh thế, chết nhanh thế. Chết rồi, chết nhanh quá, chết nhanh quá, chết nhanh quá, chết nhanh quá. Cho thêm con tôm không ở đi. Ủa sao vẫn thừa một con là sao? À đây đây đây. Đủ cộng thích không Run nhanh cái tay lên Ngộ không cánh keo đi Bạn ơi Ngộ không cánh keo đi Ui nhìn kia nhìn nó dã dạ liên tục kia Nhìn có ngộ không nó dã dạ liên tục anh em ơi Đây nó là Glacier 6 Glacier 6 Glacier anh em ơi Nhìn con tuôn ngộ không kìa Tốc đánh của nó 0.3 Mẹ ơi nó ra liên tục luôn càng quá Cho tôi không hai đi nào Này vào đi Thay Đéo oh, cần con này, tôn độ không cơ mà Đồ chưa kịp ghép đây này anh em này Ui, tôn độ không hai chắc bọn này sùng hồ hết Tôn độ không kia, nhìn tốc độ 0.3 kia Nó giá cái chày liên tục Ui, chết mẹ mất rồi Tôn độ không chết mất rồi Ui, cái đéo ở đây Vai cứt 17 máu ạ à. Thôi xong rồi đấy Chính thức Trò chơi chính thức kết thúc với các bạn Ghép BKB anh em ạ Tôi cứ giữ cái này tôi cũng ờ, phải đắn đo lắm Để tôi ghép cái gì Tôi nghĩ là ghép cái BKB Và cái bờ linh Khẳng định luôn Cho đồ nó tội không đây Rồi cứ dàn hàng ngang ra thôi anh em ạ Cứ dàn hàng ngang cho tôi nhá Trận này tôi sẽ dàn hàng ngang ra luôn Kéo có que cay nhờ Đồ nó không có que nên nó không ghép được mấy cái này ý, Bố set 2 à Không hiểu Thôi thì bố set 2 vậy Bố set 2 về lấy cái giáp lốt đi Lấy lốt cái giáp Cho tôi nộ không làm hết nhá anh em nhá Tôi là trận này là tôi nộ không gánh kèo rồi. À. Đây không phải là con Tôn Ngộ Không sinh ra từ Hoa Quả Sơn mà anh em biết đâu nha anh em nhá Đây là cái con Tôn Ngộ Không sinh ra trên hành tinh xây ra Nó có tên Sun Không anh em nhá Ui mẹ ơi đã có bom ba rồi Bom ba thì làm sao Tôn Ngộ Không Đâu đâu đâu chảy đâu chảy đâu Ui anh em nhìn kia một hai ba bốn Anh có đánh rơi nhịp nào không Ui rồi Ngộ Không Ui nhìn cái con Ngộ Không kìa Tốc đánh của nó kìa Vô địch rồi anh em ơi Ui ngộ không ba anh em ơi Được không Phái cái trận này luôn Thật là như thế luôn Ngộ không ba cho tớ Chó xin tiếp con ngộ không nữa đi Ra đi Được Thôi được Ghép cái bùa linh Ui lượt này có God Collide Agali Collide 3 sao Ui anh em vừa có nhìn thấy cái gì không Cái đường chảy có tốc độ không Nó tỏa ra cái chém lan 100 cái chém lan luôn anh em ạ à, Trên cái đường chảy Anh em tù lại đi Tôi vừa mới nhìn thấy Ôi con tốc độ không này nó ra chảy liên tục Với cái hiệu ứng chém lan kinh quá anh em ơi Anh em có nhìn thấy gì không Cái pha vừa rồi anh em có thể tua lại nhá Cái lượng đam thật là kinh khủng khiếp một chầy 15.000 đam luôn ạ à. Đây chính là con Sun Gu không siêu xây ra trong truyền thuyết đây rồi Ui thương quả trứng này Tôn lũ không ba thật rồi anh em ơi Úi sổi ơi, úi sổi Khỏe quá Thôi được Còn cái thằng tiếp theo nó chính là cái thằng agerly đúng không Tôi để nó nhờn quá lâu rồi Nói thật là tôi để nó nhờn quá lâu rồi Đứng thẳng hàng này cho tôi không nhờn với nó nữa tao để mà nhờn quá lâu rồi đấy tao để mà nhờn quá lâu rồi đấy nhờn nhờn với chúng tôi nhờn với chúng tôi đập liên tục anh em ơi mà nó còn nếu đập thì nhìn cái búa kẹo úi giời nhờn với chúng tôi 20 máu ngộ không không có anh đang cướp skill của nó đấy anh em không biết là tôi đang cướp skill của nó mà anh em cứ tưởng là tôi không cướp Thực ra là tôi đang cướp nhưng anh em cứ yên tâm là tôi đang cướp Anh em cứ nghĩ là tôi không cướp nhưng mà thực ra tôi đang cướp Ok Rồi Trận này nó hơi được luôn Trận này cái thằng Goblin xanh quá Xanh sớm anh em ạ Máu nó vẫn còn nhiều kìa Lên được bom 3 mà tôi nghĩ là trong tương lai ấy Nó sẽ có thể lên được thêm con Dark Spirit 3 Và con máy bay 3 đây anh em ạ <clears throat> Sau khi bọn Goblin tung trưởng thì chắc chỉ còn một mình tôi cũng không sống sót thôi Bomba, vãi cứt Bomba với chúng tôi ạ Bomba cái đéo gì vậy Lấy Blink cho Grim nhỉ Ui, Bomba Blink ạ Theo anh em một cần là vứt bất bít đi cho Doom mà không Kìa, con Bomba kìa ngộ không Ngộ không Bomba với chúng tôi Ngộ không hai đấm chết Bomba Ồ, ồ, làm sao, làm sao, làm sao, làm sao Như nào, như nào Ôi giời Ôi ui Làm gì mất máu được đâu bờ linh cho grip anh em ạ Combo phát Combo đẹp cái Các bạn đang nhìn có vẻ rất là sợ hãi Trước cái đội hình uh, 12 con của tôi 6 Glacier 6 bit nói thật với anh em Chỉ biểu diễn một lần này thôi nhá Chỉ biểu diễn đúng một lần này thôi Không có lần thứ hai đâu Làm gì có lần thứ hai Tôi độ không lên ba nữa thì là là chắc chắn là chỉ có một lần thôi Không có lần thứ hai đâu anh em ạ Anh em cố gắng là trải nghiệm cho nó thật kỹ <laughs> Thật là kỹ nha anh em nhá Thật là kỹ Tầm này thôi Vô địch rồi anh em ạ 6 Glacier 6 bit thì thôi bố con thằng nó nó đánh được luôn chấp cả tất cả bọn kia lên ba luôn này tôi lại hứa với anh em chấp cái bọn goblin lên ba hết luôn chứ không chỉ có cái con uh, bom đâu anh anh em ạ tôi chấp cả máy bay cả dash spirit lên ba luôn tôi chấp luôn thực ra cái trận này có đúng một cái que may quá có đúng một cái que thì cái que đấy nó lại là một cái món đồ là quan trọng nhất đấy chính là cái chém lan để cho con tôn ngộ không cái món đồ trấn phái giúp cho cái lần dã chảy có tôn độ không ấy nó có một tỷ cái vòng tròn xung quanh anh em ạ à. rồi ôi đấy nhá anh em nhá dạy anh em cách ăn lóc skill vạn chảy phanh thây của tôn độ không mẹ ơi có máy bay ba rồi nhưng mà thế vẫn chưa đủ đâu chưa đủ đâu này thì máy bay ba Máy bay ra với chúng tôi có có BKB sợ gì hú. Sợ gì hú, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đấm đấm đấm đấm hộ. Ui anh em ơi, anh em có nhìn thấy gì không? Có tôn ngộ không cái tốc đánh của nó nó đã lên tới cái điểm giới hạn và nó có thể tung được hai trưởng một lần. Lại bao tay rồng gậy đẩy bao tay rồng cho cái giáp nữa ok Đối thủ chết được chưa 38 máu có chết luôn được không nhỏ Thôi rô tôi lộ 03 thôi anh em ơi Ngộ không Ngộ không Ngộ không Ngộ không Chưa có ngộ không Cướp máy bay ngon hơn anh em ạ Cướp máy bay cướp máy bay cướp máy bay cướp máy bay cướp máy bay Cướp máy bay cướp máy bay cướp máy bay cướp máy bay Nào như nào Ô ngộ không sao đứng im thế kia Chết rồi là có cấm đánh ai Ngộ không là mất máu Ờ đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh ngộ không tung được trưởng hai đường chéo nhau ui mày thế mày thế mày thế mày thế mày thế mày thế không sao không sao ui ê ba quả trứng rồi một quả trứng nữa với một con tốc độ không nữa thôi còn mẹ đi ra lác thế nhở lên game giật vãi một quả trứng nữa thôi một quả trứng nữa Round sau rồi Round sau thôi anh em ơi Một quả trứng nữa Một quả trứng nữa thôi Một quả trứng nữa thôi Ui mẹ ơi tôi đồ không được im kìa Chết rồi Tỉnh dậy Ui tôi đồ không kìa Ui của bom nguyên tử đặt ra rồi Nhưng mà vẫn không chết được Lag quá anh em ơi Vãi cứt Một con tôn ngộ không nữa thôi Một quả trứng nữa Một quả trứng hoặc một tôn ngộ không nữa mà Khó thế sao Không phải Kìa Ui quả bom nó đặt vào phát chết hết rồi kìa anh em ơi Tôi lộ không có cánh được cái round này không Tôi lộ không còn có một mình Tôi lộ không với đát ba Đát ba luôn Nó có đát ba Tôi lộ không chấp hết Mẹ ơi Tôi lộ không chấp hết Đến ra bốn năm rồi Vẫn chưa ra con tôi lộ không cuối cùng Tôn ngộ không quan trọng đến như thế à Tôn ngộ không quan trọng đến như thế sao Có quan trọng chứ <laughs> giá đi Còn một rau cuối thôi rau xong là sao rau cuối cùng rồi đấy Lên đi Còn một con nữa thôi Một quả trứng cũng được Mẹ Đồ thì cũng mắc mắc binh rồi anh em ạ à. 5 đồ cam rồi Thêm một cái BKB 2 nữa thôi Không thể thêm được cái gì nữa rồi Tôn ngộ không Tôn ngộ không Tôn ngộ không 17 máu 17 tiên 17 tiên 17 tiên Dạ Hết rồi Chỉ còn 9 tiền thôi Chỉ còn 7 tiền Thôi xong rồi không được rồi anh em ơi Hy vọng là sống được một round nữa Cày thế nhờ Round này là có thêm cái con đắt ba với cái con máy bay ba rồi kia Nào, tôi không đứng im kìa. Ô. Đát ba máy bay ba vẫn không thể ăn được cái con tôi lộ không chó điên này. Ui, ui rồi, đứng dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy hộ tớ. Lần cuối cùng Đây là cái cơ hội cuối cùng của tôi có con Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không Trứng cũng được Trứng cũng được Trứng cũng được Trứng cũng được Kéo được rồi Cái này không được Sống một rau nữa không Khó nhờ Có lẽ là trò chơi kết thúc với con tôm không hai sao anh em ạ Tôi không đứng im đấy kia Tỉnh dậy Đúng rồi Ui lần này đẩy nó nhiều quá Thôi chết mẹ nó đi mất rồi À tại sao không phải là có tôn độ không ba sao nhờ Cay thế nhờ Còn đúng một quả trứng 50 tiền đéo luôn ra có tôn không ạ Nè Đen đến thế là cùng anh em ạ à. Chỉ còn một con tôn ngộ không nữa thôi Là đã lên được cái con tôn ngộ không 3 sao rồi Như thế thì nó mới perfect Hoàn hảo Tề thiên đại thánh Đối thủ coi như máy bay ba đắt ba Bom ba luôn Không làm gì được luôn Cảm Vâng anh em khán giả quý vị và các bạn vừa xem xong siêu phẩm điện ảnh được mang tên Tiếng chảy trăm phát cu không to Tiêu đề đọc thì hơi khó hiểu nhưng mà sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta viết ra Ở giữa chữ không và chữ to có dấu phẩy anh em nhé Bộ phim kể về một cu khỉ có tên không Cu không có sở thích dã chảy trăm phát trong đêm rất to Cảm ơn anh em rất nhiều Hy vọng anh em sẽ thích những bộ phim do Tuấn Cơm đạo diễn Bye bye